con con con xin chào cha con đang sửa lại cái cái cái cái này cho nó khó quá ừ. cho chờ con một chút xíu mới con à, chúc cha được một năm chú ban cho cha được khỏe mạnh phần xác phần hồn vạn sự như ý lúc nào cũng là con trai trưởng của thánh Don Bosco và là người đầy tớ trung thành của Chúa sáng giờ con đã có thực hiện video cho cha nhưng mà con con thực hiện cũng chưa có được nhưng mà bây giờ thì nó lại mò mò mẫm mẫm rồi nó ra được rồi thì bây giờ con à, con à, chờ cái để cha cha lên sẽ cho con gửi lên cho mẹ con này đây là nhà của con này cha xem mà để cha chúc lành cho cho cho gia đình con à, thì đây là hai vợ chồng của con này làm việc đây thì được uh, cái sự hy sinh của các bề trên và ngay chính cha thì Chúa đã lấy những cái phần đó mà ban cho con ừ. bây giờ này cha nhìn thấy là <clears throat> tất cả những cái này thì là những cái cái cái um, đây là xe con cái con đi học à, đó, xe của con cái con đi học phần trên nó là bức tượng là cái khung tranh cũng tự con làm luôn hết á tự con làm lấy ừ. rồi à, cái cửa nhôm này á cái cửa nhôm này con cũng phải thực hiện lấy hết rồi chăng ừ. cái cửa nhôm này con cũng phải thực hiện thì tất cả căn nhà này thì con đều làm bằng cái sự suy nghĩ của con con cũng không cần con phải kiến trúc sư vẽ tự con suy nghĩ còn đây là bàn thờ à, tết cũng các trưng bày còn ở đây dưới đây là nhà đây dưới đây là nhà bếp tết đây cầu thang cái các cái cầu thang này nó là cái cầu thang mà nó là toán học thì cha thấy là nó cứ chiều song rồi chiều đứng chiều ngang chiều đứng nó làm những sự chắc chắn lắm á xem cái cầu thang này cha coi nó như vậy đó nhưng mà nó khó làm lắm nó chia ra chiều chiều chiều tôi đứng và chiều ngang thành thực ra là nó rất là chắc chắn mà khó thực hiện lắm nó con làm rồi con cũng bí luôn rồi con lại phải phải kiếm người hàn lại cho con nó khó lắm nó từ trên nó nấc nấc nấc nấc lên nó chia ra ô vuông khó lắm nó cha sống ơi con nói chuyện với cha lấy cái hình á nó hư á con nói chuyện với cha nha dạ. không biết là nó có bị hư không khó quá, sáng giờ sao làm thực hiện nó khó quá trời bởi vì cha thì thích cái gì nó cũng nó thích trực tiếp con cứ tay đây con gái của con <coughs> nói nghề nghiệp của con à, con chào ông nội ạ à, con đâu con gái lớn bốn con bốn quá dạ à, con thì à, con làm à, bên ngành nữ hồ sinh đó là con là đỡ xanh thì con cũng chưa có gia đình ạ thì con cũng không biết là bây giờ là theo ý chúa là con ở như vậy hay là con nên lập gia đình con cũng suy nghĩ nhiều có gì ông nội cầu nguyện cho con con năm nay con cũng 36 tuổi rồi năm nay là tuổi của con nè năm nay con là tuổi con trâu là tuổi tân sửu là con đó rồi con chúc ông nội à, sức à, năm mới được nhiều hồng ân của chúa chúa cho ông lúc nào cũng có sức khỏe đó ông rồi con nghe nói ông nội là lúc nào ở bên it it là là ông nội luôn là cứ lo cho người nghèo thôi là chúa lo cho ông nhưng mà con thì con cũng hy vọng ngày nào đó nếu mà chú quanh phòng mà hết dịch mà con mà đến được đất nước Haiti thì con cũng muốn đi thử năm ngoái là con đã đi sang um, bên uh, Đức Thánh đi sang bên tòa thánh uh, Roma ở Vatican này rồi con cũng có đi đến uh, Lourdes, Lourdes ở ở bên Pháp France thì con có đi vào cái Tết năm 2018 thì sau khi con đi về năm ngoái là dịch luôn đến giờ thì con cũng có đi sang Mỹ nữa thì con cũng chưa có đi được nhiều nước nhưng mà con nghe nói là ông nội là, làm việc ở những cái đất nước mà khổ làm ở những với lại cái cái cái người khổ thì ngày xưa là Việt Nam là khổ rồi nhưng mà bây giờ thì Việt Nam mà không còn khổ nữa ông nội ơi gần Trung Quốc là cũng được hưởng ké với Trung Quốc nhưng mà cái sự à, bây giờ cái lòng con người thì nó không có thì nó cũng có người tốt nhưng mà nó cũng có nhiều cái nó xấu dạ, cái đất nước Haiti là bên chỗ mà ông nội ở thì đúng là nó nghèo thật á ông nội sống một cái ờ, coi như là sống ờ, mà theo ý Chúa thì con con cũng cầu nguyện cho ông nội là được nhiều sức khỏe mong là có ngày ông nội về Việt Nam dạ, Haiti là không phải là là là là là, là, là vì muốn nhìn thấy cái ờ, cũng muốn là ông nội đi lại thăm một cái cái cái cái nơi mà ông nội đã từng gắn bó một cái đất nước mà xưa kia ông nội khi còn trẻ mình gắn bó thì mình cũng có một lần cuối mình đến mình thăm thăm thăm thăm thăm lại tụi con nếu mà ông nội còn sức khỏe à, con à, à, con con cũng à, hy vọng nếu mà ông nội không qua được thì con cũng có thể đến thăm ông nội thử một lần vì con là con nghe bố con rồi bà nội con là khen ông nội là tuyệt vời là một cái linh mục đó, hả sống theo ý chúa trọn vẹn có lẽ đến bây giờ giờ đến bây giờ vẫn còn là một cái à, người à, một cái lịch là một cái linh mục một cái con chiên ngoan ngoan của chúa coi như là ông nội là cái tấm gương cho tụi con nó nhìn và nhìn thấy là à, giáo hội mình còn là nhìn là những cái linh, mục ưu tú xuất sắc linh mục tốt của giáo hội của ờ, coi như là cái linh linh cái cái người chủ chăn của Chúa à, con hy vọng có ngày ông nội về được Việt Nam hoặc là Chúa cho con có cơ hội sang Haiti gặp ông nội nha bởi vì ông nội hướng dẫn con hết cái đại dịch này mới đi được chứ mà còn dịch là tới con cũng chưa đi được à, con chào ông nội thì à, đây là cái lần một nữa mà mẹ con ờ, ở lớn rồi mẹ con cũng 86 tuổi rồi à cái ờ, khi con xây cái nhà xong á thì con cũng mời thầy mời uh, con cũng mời thầy chuyên khi con xây xong thì việc đầu tiên là con là con uh, à, có mời thầy chuyên tới tận nhà con thì thầy chuyên rất là thích nhưng mà thầy chuyên chỉ đứng ngay ở cái chỗ này con đang đứng này đó thì thầy không đi lên cao nữa thầy nói thôi cho thầy xuống thầy về thầy chóng mặt con cảm thấy rằng là thiên chúa lúc nào cũng vậy hết các bề trên con chỉ là những người đứng đằng xa khi chồng lúa trí mà thì đứng đằng xa mà trông thấy thôi mà cũng không được nhìn bằng con mắt nữa mà nghe được qua được những các cái video để con kể tức là con muốn nói rằng là chỉ được xem nhìn bằng lỗ tai đó là nghe con kể ở trong cái đó những người khác thì được xem bằng mắt còn cha của con mai pha thờ và các bề trên của con thì chỉ được xem bằng lỗ tai ừ, thì đây này cái này tranh này con con dán con à, dán bằng cái hộp con, con rồi bố con tự làm, làm khung ừ. <laughs> bố nó, con... nó đỡ tốn vâng thì bây giờ cha có lên bố, bố lên cho ông nội con cái hình hình mà bố làm của các bố của các bố à, à có, có có chứ hình bố làm ông nội bên chồng à đây thằng cha bút nó đang ngủ thành ra con cảm thức lắm không cảm thức lắm để còn một cái nữa là cho thấy là ở trên lầu nữa là hình của các bên trên còn hình của các bên trên tối thì còn à, tối thì con lên à, trên đây con đọc kinh con bật đèn rồi con đọc kinh với các cái bề trên của con con có bắt đèn con, con có bắt đèn để cho tối cái hình này tất cả những sự Chúa sẽ lấy những sự hy sinh đó dấu hiệu thực thì cái chỗ này á ấy <laughs> con làm thực hiện chương trình ở trên tàu á thì nó bị hư đây những cái này những cái bức nó mà làm còn chưa có sửa sang được nó cũng luộc thuộc họ làm thì nó không có có được được đẹp nhưng mà chẳng, đây là hình ông bà cha mẹ con đã qua đời ừ. những cái cầu thang trưa rồi các con con nó ngủ ở bên đây là cái gác nó khoảng 20 mét vuông cây bên trồng tất cả những cái sự gì con chỉ biết rằng là dâng cho Chúa thì cha cầu nguyện cho con có nhiều lúc những lúc mà con cũng buồn <coughs> con thực hiện video này con không có chuẩn bị kỹ thành thử ra là cha sẽ thấy rằng là nó có nhiều những cái mà nó rời rạc thì cha thông cảm cho con ta thông cảm con hy vọng này còn hiện tại bây giờ thì cái mùa dịch đó, covid đó, nó đang ở cái đường quang trung tức là xuống đi đường xuống hóc môn và nó cũng đang ở diễn ra ở chỗ ngã ba chuy thành thử ra con cũng là cạnh thực ra nó hơi có cái cái cái cái, cái, cái hạn chế ở đây các cái xe con cái con nó sắm là nó đi làm vâng, xe đạp điện bây giờ con sửa xe đạp điện giỏi lắm á cha con sửa xe gắn máy con làm được hết à chưa có cái tivi tủ lạnh tại giờ già rồi thấy cái mắt nó nhỏ quá con làm được tivi tủ lạnh thì con chịu thua còn motor bơm nước này. các cái motor điện dụ dân dụng con làm được hết nhất là xe đạp điện con cũng giản lắm dạ. Đấy, xe đạp điện à, xe Honda xe gắn máy xe Honda còn rửa máy là con làm thoải mái công việc nó dễ lắm dạ. mặc dù xưa trong trường thì con học về thợ mộc đó thì nhà con là à, bán tập hóa tết thì đóng cửa lại tết đóng cửa lại thì tất cả những cái gì thôi thì con à, mang lại những cái video này gửi lại cho cha xem con không phải là con chỉ là người thực hiện về kỹ thuật cứ còn đẹp thì con làm được vậy con à, để con à, mẹ con đã đi ngủ rồi thì chắc có lẽ là ngày mai hay lúc nào tạm mẹ con dậy thì con sẽ nói mẹ con chúc tuổi cha sáng nay có cái chút nhưng mà nó hư hết rồi con, con xin à, chào cha mình chúc Tết ờ, mấy đứa con mình chúc Tết cha nghe con con con con con ở đây con gái con à thế thì ờ, con con chúc tết con gọi con chúc ở bên ba bên hai tí con chúc thì con con con con nói con chúc tết kệ nó con con sửa soạn đi con chúc tết trong đội đầu năm là là cái này con chúc tết trong đội cảm cảm ơn con nói lại à, con cảm ơn hôm đấy nó đòn không đấy nó hư rồi con, à. con Ừ, hồi đó con có xuống thăm ông nội Ngọc Nội Ngọc ở dưới, ờ, chôn ở dưới Chôn ở dưới Nghĩa Trang À, nói gì à, làm vẫn chị một à, con xin lỗi ông chưa chuẩn bị gì nói nó lụng củng hết ai hôm nay đâu ờ à. cô chúc ông nội mạnh khỏe à, con tết con điều xuống với ông nội ngọc ờ, chắc tết này con sẽ xuống dưới năm nào con xuống đi, uh, tết này chắc một mấy sẽ xuống uh, dưới một cha ngọc con nhấn mạnh ông ông ông nội là à con, con biết uh, uh, con biết cha ngọc là bạn thân của ông nội à. ủa mày đang xem trực tuyến hay sao bố? đây là trực tuyến luôn hay sao là trực tuyến luôn á hả là trực tuyến luôn hả trực tuyến luôn á trực tiếp luôn á ừ, sao không thấy gì không cha biết đó cha xem chứ con không có thấy ủa vậy bên bên ủa bên đó lại mấy điện thoại này không thấy được không cha xem trên máy vi tính á vi tính vi tính cho chắc là Ủa, nó xem đi mai lát ba bảo ra con không phải thì vi tính thì chị chắc cô phải thấy thấy, thấy được con chứ thấy con hết á không phải quên con cũng thấy được nó chứ không không không thấy À, mắc cỡ ha không biết nói gì trời ta đại lum thật sự chả biết nói gì nữa bây giờ con suy nghĩ thì con thì con xin ờ, ông nội chúc lành đúng không? À. xin ông nội chúc lành cho con ừ, cho con có ờ, được là gia đình hiền hòa để lúc khác con nói cho con cảm nó học mùa đông quá mà tí ra con nói chuyện với để nó à thôi để con ờ lát nữa này à, ờ, con con con lên con gặp mẹ con mẹ con sáng nó chúc tết tuổi cha mà bây giờ mẹ con nó bị hư cái video thì bây giờ con con mẹ con chúc tết cha này mẹ sắp hai tăng mẹ chúc tết cha đi cha sáng cái video nó nó hư rồi ừ. mẹ, mẹ à mẹ nói với cha lực á Ủa, sáng cái video nó nó hư rồi sáng nói rồi mà sáng nó hư Dạ. Ừ. con chào cha Ờ, chúc Tết thôi, chúc Tết. Chẳng phải nói gì đâu. Không, mà bên nói cha nghe chứ. Dạ, con chào cha. Ừ. Mày cầm hay là tao cầm? Không cầm được rồi, hay này, mày bạn cứ nói đi. À, tay này cầm đi. Là dạ, nói cái gì vậy? Rồi ờ, mày chúc Tết cho cha, mày chúc với cha cái gì đó mày muốn nói gì mày nói. À, ừ. Tết Việt Nam. Con ờ, chúc cha sức khỏe ơn bình an của Chúa Ờ, con rất ờ, mong có ngày nào cha về Việt Nam con nhớ cho nhiều con nhớ cái con đi qua trường đô mốc cô thì con nhớ cái phòng hiệu trưởng của cha ngồi ngày xưa trước con nhớ nhiều lắm dạ. bây giờ phòng hiệu trưởng của cha nó vẫn còn cha có ngày nào cha về Việt Nam nhá có mẹ con mẹ con chúc Tết cha bây giờ con con con con con lên con thử xem vợ con nó dậy chưa con nó vợ con nó chúc Tết cha chờ chờ con chúc má ơi thúy ơi thúy em em chúc Tết cha cái nói hai ba câu thôi em không biết cha chúc anh nó hơi con em nói đi vợ ờ, con nó đang ngủ em cầm lên nó con chúc cha dạ con chúc cha con là vợ thế mình thế con dạ con là vợ có thế ừ, con chúc cha con chúc cha năm mới được mạnh khỏe được chúa ban cho cha có nhiều sức khỏe để dạ, trang giác đoàn chiên chào dạ, cha à nó đang ngủ và con có đạo và nó siêng lẻ rất nhanh nhưng mà về giáo lý à, à, kinh thì thuộc nhưng mà hiểu về giáo lý thấy không có gì thì hiểu như tại khái nếu mà cha hỏi chúa ba ngôi và con không biết nhưng mà cha hỏi kinh nghĩa là nó biết à cha hỏi kinh là nó biết ngay sáng con thực hiện video cho cha mà nó nó hư thành thử ra con này phải thực hiện lại lúc này cái youtube ấy, nó khó lắm nó phải giống như thời trước con quay là 10.000 người mới vào được à, sau nó xuống 3.000 người xong xuống 1.000 người nó mới cho vào thằng con đây chỉ có mình cha vô con con coi thôi thành thử ra con cứ phải unlock nó hoài nó xóa đi được và lặp lại lúc có lúc không nha như vậy là còn mấy thằng nó đang ngủ với nó đi thằng lớn con nó đang đi bệnh viện nó làm về cái ngành em trai với city á nó đi trực tết thành thử ra nó không có nhà khi nó về nhà nó sẽ chúc tết cha còn thằng út thì nó đang ngủ thì thì bữa nào thì con con sẽ dọn cho tụi nó hết tất cả chúc tết ông nội đấy thôi con xin chào cha nhá tất cả con chào cha ừ, tôi chào tha những cái gì con làm có được đẹp <laughs>